đời sóng gió thăng trầm của ngôi sao hạng A Kim So Hyun bị ba ruột bỏ rơi từ nhỏ, bị em ghẻ lợi dụng tên tuổi. Con đừng trở thành ngôi sao hạng A của xứ sở Kim Chi của tài tử ngôi sao Kim So Hyun không bao giờ trải đầy hoa hồng như bao người khác. Anh đã phải cố gắng, nỗ lực và vượt qua rất nhiều điều khó khăn để thành công như ngày hôm nay. Tài tử điển trai Kim So Hyun là một trong những nam diễn viên trẻ được yêu mến nhất chiếc sổ kim tri Nhắc tới anh, công chúng suy nghĩ ngay về một ngôi sao hạng A Sở hữu lượng fan girl đông đảo và có cuộc sống đầy hào quang Thế nhưng, ít ai biết có được vị trí ngày hôm nay Kim Soo Hyun cũng đã từng trải qua rất nhiều buồn bã và thất bại Cuộc sống của anh cũng có nhiều mẻ màu u tối Trầm khuất, chứ không chỉ có màu hồng như công chúng vẫn mặc định Chị đóng vai phụ, bị miệt thị, cách tin cho vườn sao băng nhưng bị từ chối Những ngày đầu chăn ướt chăn ráo, bước vào showbiz Kim Soo Hyun đã làm công việc chụp ảnh, người mẫu nội y Sau đó, vào năm 2017, anh có quay diễn đầu tiên trong phim truyền hình Hãy cười lên nào Sau này, nam tài tử vẫn không bao giờ quên được những tình huống mà nhân vật của anh đã phải trải qua trong phim này Nhất là cảnh nhân vật bị nữ chính khà khỉ là người kém tài năng mờ nhạt Chỉ có thể làm nền cho người khác Và đúng là khi ấy Kim Soo Hyun đang đóng vai phụ Làm nền cho nhân vật chính thật Sự nghiệp của anh Ở thời gian này không có gì khởi sắc Những năm tiếp theo Kim Soo Hyun chỉ đóng các phim ngắn Hoặc xuất hiện trong vài tác phẩm truyền hình Nhưng chỉ là đảm nhiệm vai nhỏ Khi đoàn làm phim Vườn Sao Băng tổ chức buổi tìm kiếm diễn viên Kim Soo Hyun đã tham gia casting nhưng bị từ chối anh lại một lần nữa thất bại trong sự nghiệp và cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì vườn sao băng chính là bước đệm để những ngôi sao như Lee Min Ho, Kim Hee Sun trở nên nổi tiếng. Dù vậy, Kim Soo Hyun vẫn kiên trì và không bỏ cuộc với con đường mà mình chọn. Trải qua những lạc lõng, những khó khăn, cả mồ hôi và nước mắt để bứt phá từ Dream Hit Năm 2011, Kim Soo Hyun đã trúng vai trong bộ phim Dream Hit và đứng trước cơ hội để đổi đời. Nhưng với anh, đây là một quay diễn khó nhằn và đầy thử thách. Không chỉ đòi hỏi về cảm xúc, đây còn là một bộ phim về idol, có cả sự yêu cầu vũ đạo vốn không phải thế mạnh của Kim Soo Hyun. Thời gian tham gia vươn tới ước mơ, Kim Soo Hyun từng chia sẻ, anh cảm thấy lạc lõng và áp lực vì mình là người duy nhất trong dàn diễn viên chính, không biết nhảy để chinh phục khán giả Nam tài tử đã cố gắng gấp trăm ngàn lần so với đồng nghiệp của mình Anh đến JVP Entertainment tập luyện ngày đêm trong suốt 3 tháng dòng tả để có những bước vũ đạo lướt hồn điêu luyện và cuối cùng thành công cũng đã đến đền đáp cho những cố gắng và mồ hôi và nước mắt của Kim Soo Hyun sau bộ phim Vương tới ước mơ Kim Soo Hyun thừa thắng sông lên và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Mặt trăng ở mặt trời đội quân siêu trộm, quăng quăng và đặc biệt là siêu phẩm truyền hình Vì sao đưa anh tới đã giúp Kim Soo Hyun trở thành sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc Thành công và tiến tâm, Kim Soo Hyun luôn chú trọng tới việc giữ hình ảnh và không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự yêu mến mà fan đã dành cho mình Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Soo Hyun là quyết định đi nghĩa vụ quân sự chấp điều kiện sức khỏe không cho phép Vốn có tiền sử bệnh tim từ nhỏ Nam diễn viên sẽ được đặt cách là nhân viên phục vụ cộng đồng Nhưng anh lại không ngại vất vả rèn luyện bản thân để được vào tiểu đoàn trinh sát số 1 Hành động này của tài tử nhận được nhiều lời khuyên của công chúng Nhất là trong bối cảnh xã hội đang vứt luôn lên án những nghệ sĩ trốn tránh nghĩa vụ Việc trở thành sao hạng A không chỉ mang đến cho Kim Soo Hyun sự nổi tiếng và yêu mến mà còn cả những rắc rối cùng những thị phi nhiều người bên tâm xuất hiện, xuất thân, hoàn cảnh gia đình của nam tài tử. Mọi người tìm hiểu và biết được cha anh là Kim Trung Huân, là một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng từ thập niên 80. Nhưng sau đó, những thông tin về gia đình anh được tiết lộ cha mẹ ly dị khi nam diễn viên còn rất nhỏ. Nhiều tin đồn còn cho hay cha của Kim Soo Hyun đã bỏ mặt hai mẹ con để tìm hạnh phúc mới. quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cha ruột của anh có mẹ không mấy thân thiết hầu như người hâm mộ chỉ bắt gặp hình ảnh của nam tài tử với mẹ. Sau này khi đã nổi tiếng, Kim Soo Hyun có chủ động nói chuyện với cha mình. Sau đó, thị phi ập đến đối với chàng diễn viên điển trai khi thông tin về cô em gái cùng cha khác mẹ của anh được khui ra. Năm 2015, là giải trí chấn động khi biết Kim Soo Hyun có một cô em gái tên là Kim Yuna, sau này là thí sinh Rodut 101 mùa đầu tiên. Kim So Hyun luôn cố gắng che giấu thông tin về Kim Yuna vì nghĩ đến cảm xúc của mẹ mình. Thế nhưng, cô em trời đánh lại tự ý công khai mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của cha mình. Từ đó, Atifan bắt đầu theo dệt những thông tin ác ý về Kim So Hyun, cho rằng anh rối trá vì luôn nhận mình là con một. Rồi chỉ trích nam tài tử là người anh vô tâm phủ nhận sự tồn tại của cô em gái. Giữa lúc đang thuận lợi trong công việc, Kim So Hyun lại bị bủa quay nhiều người còn tính đến rằng Kim Soo Hyun và Runa đã đoàn tụ từ lâu, nhưng sau đó, chính nam tài tử đã bếp bỏ và cho biết chưa bao giờ gặp em gái. Người hâm mộ căm phẫn và cho rằng đây là chiêu trò của Kim Runa cùng ekip để giữ hơi Kim Soo Hyun nhằm đánh bóng tên tuổi, không chỉ cô em gái cùng cha khác mẹ, bố của nam tài tử cũng bị cho là kẻ đánh bóng khi liên tục dùng tên tuổi của anh để pro. Khi quay trở lại làng nhạc, Kim Trung Hôn liên tục nhắc đến Kim Soo Hyun trong các bài phỏng vấn, Ward cho biết Kim So Hyun là động lực để ông sáng tác suốt nhiều năm nay. Điều này là bất hợp pháp vì ông và con trai không hề thân thiết, chưa kể vợ chồng ông đã ly dị từ rất lâu, không thể nào lấy động lực một cách kỳ cục như vậy. Hãy đóng góp ý kiến của mọi người ở dưới phần bình luận nhé. Nhớ hãy đăng ký kênh, like, share, ủng hộ để mình tiếp tục ra những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn.